Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của công ty cổ phần dịch vụ đồ cúng tâm linh Ai nên là người đảm nhiệm chuyện thờ cúng trong nhà, đàn ông hay phụ nữ? Câu chuyện mà được cúng tâm linh đọc được của một bạn chia sẻ rằng Em buồn quá mọi người ơi Chả là em có quan niệm kể cả có theo chồng rồi Mình vẫn phải có trách nhiệm Nghĩa vụ nhớ về tổ tiên dòng họ Nên hôm dỗ ở nhà em Cả vợ chồng con cái về hết Thế mà đến bữa cơm Qua câu chuyện nói vui Xin con trai hay con gái của gia đình em Em mới có một bé đầu là gái thôi Thành ra lại đến câu chuyện phụ nữ không được thờ cúng ở nhà Sau khi được mọi người khuyên là liệu xin thêm thằng cu nữa đi thì bác trai bên ngoại nhà em mới được đà nói theo phong tục tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam thì người đàn ông sẽ đảm nhiệm việc thờ cúng cha mẹ, tổ tiên, phụ nữ lấy chồng rồi cũng phải hoàn toàn theo chồng, có trách nhiệm thờ phụng tổ tiên nhà chồng. Không bao giờ có chuyện phụ nữ đi thờ cúng gia tiên nhà đẻ, gia tiên không ai chứng. Nên liệu mà xin thêm con trai đi, không ông bà bên đó có mỗi đứa con trai là chồng cháu sau này lại không có người hương khói tự nhiên em nghe xong câu đó lại thấy buồn chả nhẽ đều là con cháu trong nhà nhưng là phụ nữ thì không được thờ gia tiên chỉ có con trai mới được sao ngay cả bác bên họ nhà mình còn nói vậy thì họ hàng bên chồng em không biết nghĩ sao nữa chính vì tư tưởng này mới làm nên cái tục lệ trọng nam khinh nữ bao đời Chẳng nhẽ ngay cả việc muốn báo hiếu với ông bà tổ tiên Phụ nữ cũng không có quyền đến như vậy Quan điểm của mọi người thế nào à? Có cần thiết phải phân biệt đàn ông hay phụ nữ đảm nhiệm chuyện thờ cúng trong nhà hay không? Chia sẻ cho mình biết nhé